trong cái vấn đề đạo đức đức hối hận đức xin lỗi đều là cái đạo đức đức cảm ơn cảm ơn một người nào cho cảm ơn một người nào nói là an ủi mình đều là cái cái cái, cái đức không à cái đức cái đức tôn trọng cung kính biết ơn người ta đều là cái đức thì sau này mấy con học về đạo đức thì mấy con học tất cả những thứ này cho nên mấy con tưởng cái lời nói cảm ơn không phải đạo đức đạo đức thầy nói trong gia đình mà nếu mà um, vợ chồng um, một người vợ ờ, lo bữa cơm cho người chồng đi làm về thì người chồng nói lời cảm ơn cảm ơn em đã giúp cho gia đình mình có bữa cơm thì mình cảm ơn người vợ người vợ nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy quen quá rồi nó cảm ơn nó kỳ cái sự thật phải nói lên được cái tình thương của mình với công lao của cái người thân của mình thật sự ra mấy con dài con cháu mình biết cảm ơn chứ mình quên cái lời cảm ơn của đối với người thân của mình mất phải không mấy con cho nên mình học cảm ơn mình đừng có nghĩ rằng đó là cái sáng hải, đó là nói lên cái tình thương của mình đối với và trong cái sự cảm ơn đó đó là có sự biết ơn và cái sự cung kính tôn trọng cái người làm cái chuyện đó nó hạnh phúc lắm Từ người vợ ví dụ như bây giờ cái người chồng đi rước đứa con đi học về hai thế của người vợ thì cái người vợ cảm ơn rằng anh đã giúp em cái đứa con về đi học có phải cảm ơn nghe nó sao nó ngọt ngào nó tình thương nó thấm biết bao nhiêu cái lời nói mà cái lời nói đó nó nói lên được cái hành động đạo đức nó không học đạo đức làm sao mình biết cái gia đình đó có hạnh phúc không mấy con có hạnh phúc đó còn đối xử với nhau gia đình đối xử với nhau quen mặt rồi bắt đầu lờ mặt nhau thì cằn nhằn rồi nói nặng nói nhẹ nhau cãi cọ điều này thứ kia làm cái gia đình mình không hạnh phúc chút nào có phải không cho nên chúng ta phải biết lời càng phải tôn trọng người chồng biết tôn trọng vợ mà người vợ biết tôn cung kính tôn trọng thì gia đình họ rất đạo đức nó như vậy nó xây dựng hạnh phúc tốt nó thầy nói sơ sơ để cho mấy con biết rằng sau này cái trường lớp chúng ta sẽ học đạo đức như vậy đó con người đối xử với con người nó như thế nào gọi là đạo đức thì nó con học con học nhiều lắm không học là sao biết thầy đặt thành vấn đề như mấy con cha mẹ sinh ra nếu mà cha mẹ không dạy với con đi thì bây giờ con chỉ bò có đúng không ấy con? cho nên cha mẹ dạy với con mới dẫn dắt nắm tay với con mới dẫn đi mấy con mới bước, lết lết chân chứ mấy con hồi đó mấy con bò chứ mấy con người nào mà thôi bây giờ sanh ra mấy con đem ra cho một con bò kia nó đem nuôi mấy con đi chắc chắn lớn lên mấy con bò như con bò chứ không bao giờ nó không bị ai chung hết có đúng không vì vậy mà hôm nay mấy con đọc chữ được thì ít ra mấy con cũng phải đến trường học chứ nếu mà mấy con không học thì hôm nay mấy con biết chữ đạo đức cũng vậy nếu không có người dạy đạo đức thì thử hỏi mấy con cha mẹ mình có đạo đức chút ít nào đó bây giờ dạy mình hết rồi ông không biết nữa dạy nữa thì bắt đầu bây giờ lấy cái gì mà biết được những đạo đức nhân bản nhân quả này không à bây giờ mấy con lắng nghe và từ trong trường học từ xưa đến giờ mấy con đến trường học có cái lớp học nào dạy cái đạo đức nhân bản nhân quả này chưa hả à, mấy con có nghe đâu cho nên hiện giờ nghe nói đạo đức nhân văn cũng lạ lùng chứ ở giờ tôi, tôi có biết đâu phải không nghe trong trường dạy tiên học lễ hậu đó là cái lối dạy đạo đức của nho giáo này. nói về đạo đức của phật giáo thì phật giáo này chắc không có dạy đạo đức gì có ai nói phật giáo đạo đức thì ai biết nhưng đạo đức phật giáo rất hay hôm nay thầy làm chuyện để dựng lại cái nền đạo đức này đạo đức gốc của con người con người là phải có đạo đức mà đạo đức gốc chứ không phải có mà nhân quả đem lại sự hạnh phúc cho mình cho người không đem lại cái quả khổ đó là nhân quả hành động thiện thì đem lại sự bình an cho mình cho người hành động ác để làm cho mình khổ người khác khổ gọi là nhân quả có gì khác nhân nào quả nấy các con hiểu không à, cho nên gì vậy phải học học mới hiểu hiểu rồi thì mới sống sống rồi mới thấy thiên đàng ở tại thế gian đâu cần phải đến trên trời nữa đâu mà đi thiền đó cho nên hôm nay mấy con gặp thầy để được nói chuyện để thích khuyên lên mấy con thích tấn khích lệ đoàn kết bác hồ nói như thế nào đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công đúng không mấy con bây giờ mình làm xây dựng nền đạo đức không phải riêng cho mấy con trong hiện tại mà cho thế hệ con cháu chúng ta sau này có đúng không cho con cháu mình bây giờ có một số chức chắc chúng ta chưa sanh ra nữa bao nhiêu thế hệ sau nữa chứ đâu phải bây giờ chưa có mặt ở trên cái cái cái, cái hành tinh này đâu nhưng mà sẽ sinh ra chứ có phải không hay con? cho nên hôm nay chúng ta học đạo đức chúng ta những cái lớp đạo đức này nó dành cho con cháu chúng ta bây giờ chúng ta có người hiểu người không hiểu nhưng mà sau này con cháu chúng ta toàn là dân đạo việt nam chúng ta người nào cũng hiểu đạo đức thì những con thấy cái đất nước việt nam như thế nào thật là thiên đàng nữa có đúng không mấy con cũng muốn xây dựng cái cái cực lạc thiên đàng này cho con cháu của mình chắc chắn là thầy tin với con muốn mong muốn nhưng mà vì cái khả năng của mình một mình mình làm không được cũng như thầy kêu gào hò hét ba chục năm thời nay chứ đâu phải thầy gào hét dữ lắm chứ kêu dữ lắm chứ cho nên bây giờ mới trước mặt thầy mới có những người ngồi thế ngồi nghe thầy cỡ mà thầy không gào không thế hay chắc mới còn biết gì có đúng không thầy cao lắm thầy thét lắm chứ cho nên có con thấy do cái cái tình thương của thầy cho nên khi mà tu sanh rồi như thầy thanh quan thầy không ra đi chứ thật sự thầy biết ở trên cuộc đời này nó khổ vô cùng lắm các con thấy người ta ở đời người ta thích ăn thích ngủ còn thầy ăn là một cái tội sao ăn phải nhai phải nuốt ăn rồi phải đi rửa bát có cần không ấy không sướng cái gì mà ăn mà cực như vậy cơ không nhưng đối với thầy ba chục năm mà còn ở lại là ba chục năm khổ sở khi mình đã giải thoát rồi không có còn vướng bận nữa mà cứ ngày nào cũng phải chịu cực khổ thì không phải là khổ đâu đã thoát khổ rồi mà lên khỏi cái địa ngục mà bây giờ còn phải nằm ở dưới địa ngục chịu với mấy con thì chịu cái khổ với mấy con thì cái người đó có khổ các con á, đang ở trong cái khổ mà các con không có biết thì mấy con có thấy khổ không cái người đã biết cái người đó mới khổ luôn chứ <laughs> nhưng mà vì cái tình thương không lẽ nỡ bỏ mấy con cái cỡ bỏ ta đi vào nước bàn mới sướng đi vào cái tâm bất động thanh thản lại vô sự thì cần gì cái thân này nữa không cái thân này thầy giữ nó làm cái gì có phải ông phật nào ông chết giữ thân không có phải không ông đã giải thoát thì ông bỏ chứ ông đương điên gì ông mang đi theo cho nó cực có không cực khổ này mặc quần mặc áo này cực khổ với tắm rửa này cực khổ với ăn uống còn <laughs> không có mới còn có, có cần tắm rửa nữa không có cần mặc quần áo không có cần ăn uống không các hồi thấy cái đó là cái sung sướng cái thật mà có thằng với khổ gì đó chứ không phải nó thầy nói thật sự thật cái khổ sự thật nhưng mà cái lầm chấp với chúng ta cứ chấp rồi chải chuốt rồi sửa sang cho nó đẹp đẽ sự thật đẹp cái gì trời đất ơi một đống bất tịnh <laughs> năm ngày không tắm rửa mấy con nghe nó hôi lắm chứ đâu phải nó tốt làm gì <laughs> có đúng không mấy con cho nên đối với cái người mà tu rồi người ta biết cái thân bất tịnh người ta vướng ngồn lắm vướng ngồn cho nên vì vậy mà chưa tu thì chúng ta chưa thấy tu rồi chúng ta thấy thân thực sự nó là một cái một cái ổ bệnh đau nó là cái ổ di trùng dễ tất cả những loại di trùng khác dễ xâm chiếm vào đó mà có những loại vi trùng xâm chiếm vô là mấy con đau nhức liền nó hoành hành hành hành con biết lắm nó đâu có dễ nó chưa đụng chứ nó đụng nó bật phát ra bao nhiêu thứ bệnh cái con khổ lắm nó đau nhất mà ai không biết mà mình biết đức phật nói nó là vô thường nó là không thật của mình nhưng mà nó cứ dính mình đau rồi sao nó không chịu thời ra là sao bởi vì nhất cái đầu nó cứ nhất cái đầu mà mấy con biết rõ ràng là mình nhất chứ đâu có sao không, nhưng mà điều kiện là mấy con chịu không nổi phải đi bác sĩ uống thuốc hơn cách nào đó người ta bán hết đất người ta chịu được khó không nó không chịu chết mà nó cứ nằm đó thì phải biết bán đất tất cả nghèo khổ cũng vì bệnh đau mà người khổ không có sự thật cho nên sợ lắm sanh già bệnh chết cuộc sống hàng ngày chung đụng với ai ừ. chừng thời gian sau cái lộn rồi <laughs> nó khổ đến cái mức độ tại sao mà chung đụng với ta mà tại sao mà hàng ngày nó cần trong thêm cái tình thương nha không chung đụng biết rồi quen rồi cái bắt đầu chữ lộn có bao giờ mà cô cậu nào mà mới gặp nhau chữ lộn bao giờ đâu thương nhau lắm nhưng mà thời gian quen mặt có chữ lộn đó có đúng không đó thầy nói gì đủ biết rồi thầy nói thật mà đúng sự thật vậy đó cho nên cho nên phải ráng tu mới mà nếu không tu á thì mai kia mốt nọ mấy con chết rồi theo nghiệp nữa con nghiệp là gì tâm tham khi mình còn phiền não mình còn thương nhớ mình còn thì cái nghiệp mà thương nhớ tham khi nó phải tương ưng nó phải sanh làm người nữa các con hiểu mà làm người nữa thì mấy con khổ mà mấy con có gặp được Phật pháp mà tu tập không hôm nay mấy con ngồi nghe mấy con thấy những cái lời mà thầy nói đó là cái phương pháp thật sự chứ không có dạy mấy con mơ hồ đó, không có dạy mấy con cầu cúng để chư Phật gia hộ phù hộ mấy con đâu mà thầy dạy mấy con phải tự sống như vậy làm như vậy hiểu như vậy biết như vậy bị xả cái tâm của mình để tập luyện những thiền định phải tập sao sao để cho có cái nội lực ở trong thân của mình thì đó là phát thật có phát hành đàng hoàng mà cũng như người tập võ cũng như người tập thể thao thì họ phải có những cái luyện tập cái cơ thể họ nó mới mạnh khỏe chứ nó có cái phương pháp đàng hoàng ở đây nó cũng vậy chứ không phải là mơ hồ cứ vô chùa lại phật để rồi mình mạnh khỏe thì cái điều đó không có đâu đúng không thực tập không phải vậy đâu cho nên ở đây là pháp thật không phải mơ hồ và mấy con biết sau khi mấy con mất rồi mấy con có gặp được pháp nữa các con cứ nhìn cứ nhìn hết cái cái cái cái cái, cái, cái, cái thành phố hà nội hải phòng bao nhiêu người biết các con đến mấy người mà đang biết được cái pháp tu này với cái số người không biết thì mấy con thấy như, như hạt cát ở trên bãi cát như vậy <laughs> có đúng không nó ít như vậy đó chứ đâu có phải nhiều đâu cho nên khi mà mấy con không nỗ lực tu trong cái đời nay khi mà các con chết rồi các con không còn và đồng thời thì xin nhắc cái câu này nhân quả nó gì diệu thường thường người ta tin rằng ở trong thân chúng ta có một cái linh hồn khi chết cái linh hồn đi đầu thai thường thường bà con từ xưa đến giờ họ tìm rồi chúng ta cái hiểu như vậy mà nhưng họ không hiểu nhân quả nhân quả nó không sinh một người nó không có một linh hồn đi đầu thai cho nên nó đâu bây giờ hồi nào mấy con thấy nè cái thành phố Hà Nội cái số người bao nhiêu mà đến hôm nay nó bao nhiêu người vậy thì có một linh hồn trên người sao lại đông dữ vậy ở đâu mà chia ra đông dữ có phải không không hàng ngày mỗi lần có ai chửi nó còn giận trên cái từ trường xanh của nó còn nổ phóng rồi để đó đó nó chưa nói đâu rồi mai có người nào nói gì tức giận nó phóng ra lần nữa rồi mấy con thấy cái người ăn mày thì mấy con lấy một đồng bạc hoặc là mua cho họ một hộp cơm hay con cúng cho họ bố thí cho họ thấy cái chuyện bất hạnh của mình cái từ đường hành động thiện nó cũng phóng ra nó phóng ra cái hành động làm thiện đều phóng ra lời nói của thầy nó vẫn phóng ra nữa à thầy dạy con nó vẫn phóng ra nó phóng ra nó ở trên không gian này nó bao phủ cả cái cái hành tinh sống của chúng ta hết chỗ nào cũng có cái cái từ trường đó cái lời nói của còn mấy con làm cái hành động ác thì nó cũng bao phủ hết mỗi một cái hành động ác một cái lời nói thì các con từ khi mà con biết đời đến giờ mấy con giận bao nhiêu lần giận chồng giận con bao nhiêu lần giận cha giận mẹ mình bao nhiêu lần giận những người xung quanh trường thứ mình bao nhiêu lần mấy con cứ tính ra được mỗi lần là một người đó mấy con à, chứ nó đâu phải thêm một người bởi vì nó tương ứng cả cái vũ trụ này thì ở chỗ này cũng sanh ra một cái thằng nhóc ở chú kia nó sinh ra thằng nhóc cùng từng lum với bao nhiêu cái thằng nhóc trời đất ơi nó đụng đâu nó quậy nó phá người ta chịu không nổi <laughs> tại vì sao thôi nó đâu nó có sinh một người đâu à, cho nên vì vậy đó thì trong khi đó mấy con hành động hàng ngày mấy con ăn thịt chín canh này mấy con cắt cổ con gà vậy suốt trong cái thời gian mà tới bây giờ mấy con giết bao nhiêu con gà bao nhiêu con cá này ăn thịt bao nhiêu con heo này ăn thịt bao nhiêu mấy con cứ tính ra đi thì những cái từ trường đều không là hết đó không vậy thì ba, bắt đầu mấy con sẽ trong khi mấy con bỏ cái thân này thì bao nhiêu con heo ra đời bao nhiêu con gà ra đời bao nhiêu con cá mấy con có tính một mình con thôi rồi thì bây giờ thầy thấy nhân quả thuộc về cái cây xoài cái hột xoài nó lên cây xoài gì thì cái nhân nó lên cây xoài gì bây giờ cái cây xoài nó cho trái là quả gì nó có cho một quả không nó cho nhiều quả chứ nhưng mà có quả thì tròn trịa quả thì đều đẹp có phải không quả thì bị sâu chứ có đúng không mấy con chứ đâu phải quả nào giống quả nào cho nên nó có phát hiện quả <laughs> được rồi các con thấy chưa vậy thì cái nhân quả con người đâu có khác gì nhân quả của thảo mộc mấy con đây là một bằng chứng cụ thể để xác định chứ bây giờ thầy nói một cái mơ hồ quá mấy con không tin làm gì một con người chúng ta sinh nghĩ lại nhưng mà không ngờ một cái hành động một cái hành động tâm niệm của mấy con thôi ác thiện thôi nó là một cái một cái nhân để nó sinh ra một cái quả của nó nó chưa đúng lúc nó chưa có thành cái quả chứ nó đúng ngày giờ nó nó thành quả thì khi mà con bỏ ra tâm thì nó sẽ ra quả chứ con nó chạy đi đâu mất cho nên mấy con thấy nếu mà người ta đừng có kế hoạch quá gia đình mà để nuôi hết á ôi thôi chắc chắn là trái đất này nó không cho người ta ở coi đúng không nó, mà nó nó nó sao nó nó lên hết như vậy á là nó cũng tự hoại diệt nó nữa con nó đông quá nó tự hoại nó sanh ra đủ thứ bệnh bây giờ mình thấy người ta đông lắm cái môi trường nó ô nhiễm khi con chứng mấy con cứ ra đường nó con thờ nó hơi bọc nghĩ không rác rến gì cả cùng hết nó còn có giữ gì chứ để giữ đức vệ sinh cho nên mấy con thấy dơ bẩn ghê gớm lắm từ cái chỗ mà thiếu đức vệ sinh giữ gìn môi trường trong sạch các bầu không khí chúng ta bị ô nhiễm hít thở nó dễ chết chúng ta chứ sao vậy sinh bệnh các con thấy chưa ai dạy cái đạo đức vệ sinh này cho chúng ta người ta dạy mình phải giữ gìn môi trường sống trong sạch sạch sẽ nhưng ai làm người ta người ta có học đạo đức đâu người ta biết bổn phận trách nhiệm của người ta cho nên gì khỏe nhất là mình ăn cái gì đó mà rác rến thì bỏ ra cái bọc quăng ném nữa à, nhà mình ở đây chứ quăng ném nhà ta cũng được không sao <laughs> nhà mình cứ đợi họ kệ <laughs> mấy con ích kỷ đến mức độ đó vậy con có nhiều người nhà lầu trên cao rồi nè ăn mấy thằng nhỏ kẹo đến ăn mía nó ném sách nghiếu qua nhà ta cái nóc nhà họ thời gian sao cái nhà nó cao hơn nó ném sách nghiếu đầy nóc nhà ta hết thầy thấy ở thành phố như vậy đó đó là cái phương diện người ta phải dạy từ trẻ con có cái đức vệ sinh cho nên có một cái cậu cái cô bé mới có 5 tuổi đi theo à, đi theo cái người cậu của mình ở ngoài quốc nó về thì khi mà nó ăn cái cái cục kẹo rồi nó cứ cầm cái vỏ kẹo cái dưới dưới, dưới bọc nỉ lông mà gói cái kẹo nó cầm cậu nó để mà hoang đi sao mà mình cứ mang đi theo hoài vậy nó nó kiếm cái thùng rác nó vào không có có thùng rác nó không có vào <laughs> đó là tại tại cha mẹ người ta dạy người ta ở cái quê hương người ta thì nghe nói cái chú bé đó là ở em đưa cha gì đấy cái chỗ mà người ta giữ việc như vậy thì hôm nay thầy nói đó để cho chúng ta biết những cái cái đất nước của chúng ta để thấy cái vệ sinh nó còn thiếu các con thấy để thầy nhắc con các con thấy có nhiều nơi đăng cái bản văn ừ, áp văn hóa hay là cái bản văn hóa nhưng mà nhìn dưới cái bản đó thì thôi vật mấy long quan thầy ấy vậy cái văn hóa chỗ nào tên này để chữ văn hóa đó ràng mà biết thì không có văn hóa chỗ nào hết vậy thì cái văn minh của đất nước việt nam chỗ nào đây là cái lỗi của chúng ta đây là lỗi của tất cả nhân của người dân Việt Nam chứ không phải là chính quyền chính gì người ta muốn mình sống đẹp không thì nó thật cho nên cái vấn đề học đạo đức rất cần thiết lắm học đạo đức cẩn thận đi đường làm sao mấy con cẩn thận làm sao có tai nạn giao thông học đạo đức vệ sinh làm sao đi ra ngoài đường mấy con thấy môi trường nó không không, không sạch đẹp các con hôm nay thì ờ, cái đủ cái duyên chúng ta ở đây có như thế này cố lắm đoàn kết chi diệt để mấy con được ở gần sau đó thầy nói điều nghị như vậy để chi diệt một khu thiên tu của chúng ta trời đất ơi mấy cái ham muốn này quá rồi không để chuẩn bị cho mấy con có đi khi nào mà chi diệt trong những cái hang đó thì để cho những người mà luyện tứ thần túc giờ trong hang đó còn mấy con mà tu ít ít thì thôi ở qua nhà này ở như cái phòng vậy đi để mà học đạo đức tự ra trường khi học đạo đức khá hơn chút nữa là cho ở một cái nhà để mà diện định lực tu tập định lực ha còn cao hơn nữa cho vô ha để lập cột ở trong hết chỉ vì cột nó mới mạnh <laughs> nó mới làm chủ được mà ờ, mình ta cũng mới làm chủ được chết ha, nó nó vậy đó chứ mình ở rừng mình mới có đủ sức <laughs> thôi bây giờ đến đây thì xin chấm dứt ha, mày còn nhớ đoàn tới